hai lúa soi kèo thì trận hiện tại bây giờ Iraq đang ăn với tỷ số 1 không rồi nha anh em tương lai anh em hút kèo rất là cao thì bây giờ mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái giải U20 châu Á nữa đó là cái trận của Nhật Bản và Trung Quốc nha diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 3 thì hiện tại cái bảng này là cái bảng D nha anh em thì gồm có Trung Quốc và Nhật Bản và Kyrgyzstan và Ả Rập à, Xê Út nha anh em thì trong cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy bên phía Nhật Bản Bên phía Nhật Bản thì ờ, trong cái 10 ờ, trận gần nhất thì Nhật Bản chỉ thắng được hai trận thôi anh em Và đã thua tới 6 trận để hòa hai trận còn trong khi đó bên phía ờ, Trung Quốc thì anh em cũng thấy Trung Quốc thắng tới 4 trận và để thua có hai trận và hòa tới 4 trận thì cái phong độ của bên phía U20 Trung Quốc à, ờ, đều cũng đang rất là tốt nha anh em đa cái phong độ đang rất là tốt còn cái phong độ của Nhật Bản trong những trận gần đây thì Nhật Bản đã không tốt cho mấy à, để chỉ thắng được có hai trận và để thua tới 6 trận thì cái phong độ này thì ờ, được cái là bên phía Trung Quốc nó có cái phong độ nhỉnh hơn à, nếu mà tính về cái đội hình mạnh thì Nhật Bản vẫn là cái đội hình mạnh hơn bên phía Trung Quốc còn mình nhận định hơi sớm nên nó chưa có cái đội hình à, chính thức cho tất cả anh em xem thì còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là U20 Nhật Bản chấp với mã kèo là 1,25 và tài xỉu là 3 tại vì mình chưa có cập nhật kèo chính xác nên mình ra cái kèo cho tất cả anh em ở trên à, cái trang web bóng đá mà bên mình đang chơi thì nó đã đưa kèo ra là một Nhật Bản chấp 1,25 và tài xỉu là 3 thì cái mã kèo này mình phiên anh em nên nằm mã kèo dưới là mã kèo U20 Trung Quốc nha anh em và anh em nằm mã kèo dưới còn tài xỉu thì mình sẽ ờ, không có cho anh em mã kèo tài xỉu thì mình chỉ cho anh em một cái mã kèo là U20 Trung Quốc là được chấp 1,25 ờ, thì anh em cứ vào cái mã kèo này cho mình thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận ờ, Nhật Bản và Trung Quốc nha anh em thì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 ngoại hạng Anh hoặc là La Liga hoặc là C1, C2 đều còn rất là nhiều trận. Thì bởi vậy anh em nên liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào một cái nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn. Còn anh em nào mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì mình khuyên anh em một cái vấn đề là anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi cho nó hiệu quả hơn còn anh em chơi qua thầu qua cò anh em chỉ có đường lỗ thôi chứ anh em không có đường lời với lại anh em chơi tới từng anh em tính tiền một lần nhiều khi anh em chơi vậy anh em lại bị âm nhiều hơn còn cái anh em ăn cái đó là mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang anh em có bao nhiêu anh em nạp vô anh em chơi bấy nhiêu thì nó rất là dễ nha bây giờ mình mới phiên anh em Còn anh em nào mà muốn vào chơi cùng mình thì cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận của U20 Nhật Bản và U20 Trung Quốc Thì anh em nào mà đang xem thấy hay thì để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh còn anh em nào mà muốn xem những cái kèo khác á, mà bên cái kênh này không có thì anh em cứ trực tiếp nhắn vào cái um, YouTube mà anh em tìm kiếm anh em nhả nhập, nhập cái chữ um, hai lúa soi kèo vô thì anh em có thể qua bển anh em xem những cái trận mà mình nhận định bên cái kênh uh, hai lúa soi kèo luôn nha. Đó